Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói về tiêm vaccine và phản ứng của người dân. Thành phố nên thông báo trước tiên loại vaccine phòng chống COVID-19 để người dân biết trước khi quyết định có chấp nhận tiêm phòng hay không, lãnh đạo cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh vừa nêu quan điểm. Hôm 13 tháng 8 năm 2021, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên được báo Tuổi trẻ dẫn lời – Bên lề một cuộc kiểm tra công tác tiêm vaccine tại huyện Hóc Môn, một địa bàn thuộc thành phố nói, mình cũng nên rút kinh nghiệm là nên thông tin trước loại vaccine. Nếu bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm. Thời gian qua mình tiêm rất nhiều loại nhưng đó là từ nguồn hỗ trợ. Phân bổ bao nhiêu mình tiêm bấy nhiêu chứ mình đâu có chọn. Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn trong lúc này. Khi tìm mua chúng ta đã tiếp cận rất nhiều nguồn, nhưng nguồn cung cực kỳ hạn chế. Tôi khẳng định không phải mình có quyền lựa chọn, mà mình không mua. Theo WHO thì vaccine tốt nhất là vaccine có trước. Mục tiêu của chúng ta là trong một tháng nữa, cố gắng vượt qua thời kỳ khó khăn này, mà chìa khóa quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là vaccine. Trong tình hình vaccine như hiện nay thì sự ủng hộ, đồng tình hưởng ứng của người dân có vai trò quyết định, ông nên được báo tuổi trẻ dẫn lời nói. Bình luận của nhà quan sát Cùng ngày hôm thứ Hai, BBC ghi nhận một số bình luận trên quan điểm riêng từ Sài Gòn xung quanh phát biểu trên của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và tình hình tiêm phòng chống COVID-19 nói chung ở thành phố này. Cựu diễn viên đạo diễn điện ảnh Nguyễn Kim Chi nói, hiện nay làn sóng phản đối vaccine của Trung Quốc là rất nhiều. Bản thân vợ chồng tôi cùng những bạn bè thân thiết đều thẳng thắn nói rằng thà chết chứ không tiêm vaccine của Trung Quốc. Ông Mạc Văn Trang chồng tôi đã có thư gửi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nói rõ đừng bắt người dân phải tiêm vaccine của Trung Quốc. Bởi trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều vẫn không quên những gì Trung Cộng đã làm cho Việt Nam. Họ tìm đủ mọi cách để đầu độc người Việt mình. Mà bây giờ tôi không muốn nhắc lại nữa vì ai cũng nhớ hết rồi. Chính vì lẽ đó làm sao người ta có thể tin dùng vaccine của Trung Quốc. Lại còn kỳ lạ là nó mắc gấp hai lần những loại vaccine tốt của các nước tân tiến như Mỹ Anh. Tôi nghĩ rằng lẽ ra ông bí thư thành ủy ngừng hẳn việc tiêm vaccine của Trung Quốc thì mới đúng. Còn nhà báo tự do Sương Quỳnh nói, tôi thì nghĩ rằng ông nên phát biểu vậy thì quá đúng, nên nói rõ cho dân biết để họ quyết định đi tiêm hay không. Nhưng do không biết được trước loại vaccine, lại có thể vì phải đến nơi đông người rất dễ lây nhiễm, cực chẳng đừng mới phải đi tiêm, nhiều người cuối cùng phải bỏ về thì họ giận dữ phản ứng với tổ tiêm chủng là đương nhiên. Khi được hỏi về tình hình thực tế đối phó dịch COVID-19 ở thành phố hay những gì trực tiếp thấy ở địa phương đang sinh sống ra sao, các ý kiến mà BBC ghi nhận được dịp này cho biết thêm từ quan sát của họ. Theo tôi thấy từ mấy tuần trước khi báo chí đăng Vạn Thịnh phát tài trợ vaccine Verocell của Trung Quốc, cộng đồng mạng đã phản đối dữ dội. Sau đó Sở Y tế thành phố đã trả lời chưa tiêm, bà Sương Quỳnh nói với BBC. Hai ngày trước lại công bố đưa loại này trích cho dân. Hiện trên Facebook có đăng rằng nhiều nơi khi biết trích vaccine của Trung Quốc thì người dân bỏ về nhiều, nhiều nơi vắng tanh. Sáng nay trong xóm của tôi, người dân nghe bảo chỉ cần mang chứng minh nhân dân ra là được trích và họ nghe nói là vaccine AstraZeneca của Anh. Nhưng mấy người trong xóm tôi đi ra đó, họ quay về nhà luôn khi biết là vaccine của Trung Quốc – còn ở Hóc Môn có như báo tuổi trẻ đang lên là trích hết và rất đông thì tôi không biết, vì tôi không đi. Cách thức tổ chức đã khoa học và quyền lựa chọn thế nào? Đợt tiêm vừa rồi ở nơi tôi sinh sống thì tốt, vaccine tiêm cho chúng tôi là Moderna của Mỹ. Cách thức tổ chức thì chưa thật khoa học lắm, nhưng và như vậy cũng là ok rồi. Công bằng mà nói thì chúng tôi nhận thấy thành phố cũng hết sức cố gắng để chống dịch nhưng trong quá trình tiến hành việc tổ chức giãn cách thì những người thực hiện làm chưa được tốt, còn để xảy ra nhiều bức xúc trong dân chúng về cách hành xử. Chúng tôi nghĩ việc này cần phải khắc phục sớm để cho dân đỡ khổ, kiểu đạo diễn điện ảnh nói với BBC từ Sài Gòn. Cũng hôm thứ Sáu, trên trang Facebook cá nhân của mình, luật sư Lê Công Định đưa ra bình luận. Ý kiến của ông Bí thư Nguyễn Văn Nên rất thuyết phục và đây cũng là quan điểm chính thức của cơ quan hữu trách Tự điều đó đã bác bỏ suy nghĩ cho rằng có vaccine để tiêm là may, hoặc miễn phí thì không có quyền lựa chọn. Quyền của con người đối với thân thể mình phải được tôn trọng. Còn theo bản tin COVID-19 trưa ngày 13 tháng 8 trên trang về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam, thì từ ngày 13 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine COVID-19 của Sinopharm tại các địa bàn thành phố. Bắt đầu từ sáng ngày 13 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine của Sinopharm tại các quận huyện. Trước đó, SCDC cung cấp 1.000 vaccine Sinopharm cho quận 1, 3, 4, 2.000 liều cho quận 6, 8, 10, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạch, huyện Nhà Bè, 3.000 liều cho quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh, 4.000 liều cho huyện Củ Chi, 5.000 liều cho huyện Hóc Môn và 7.000 liều cho thành phố Thủ Đức Sáng cùng ngày, rất nhiều thai phụ đã đến bệnh viện Từ Dũ, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để tiêm vaccine COVID-19. Hôm nay là ngày đầu tiên bệnh viện triển khai tiêm cho các bà bầu đến khám tại đây. Trang tin này cho hay. Việt Nam, vaccine là mấu chốt để cải thiện tình hình. Doanh nhân từ phòng thương mại Âu Châu nói niềm tin kinh doanh nói chung có giảm nhưng không quá nhiều. Trả lời phỏng vấn với BBC qua email, ông Tilquist Thomason, CEO của YouGo Việt Nam là công ty chuyên về nghiên cứu thị trường và truyền thông số, cũng khuyến cáo chính phủ Việt Nam nên tìm cách kích thích nền kinh tế bằng các tác động trực tiếp qua tiêu thụ hàng hóa. BBC là người đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt bùng phát biến chủng Delta, ông thấy tình hình thế nào? Xét về mặt thông tin thì chính quyền đã và đang đưa ra các thông điệp rõ ràng và người dân cũng nhận thức khá đầy đủ được tình hình. May mắn là tại công ty của chúng tôi thì nhân viên đã và đang làm việc từ nhà. Thế nhưng có những người khác mà tôi biết thì họ bị mất thu nhập nhiều. Tôi tin là chính phủ và mọi người cũng muốn giúp đỡ họ, nhưng với cấu trúc tổ chức xã hội đã hình thành ở Việt Nam, nơi mọi thứ phụ thuộc nhiều vào cấp cơ sở thì cũng có những cái khó. BBC là thành viên ban điều hành phòng thương mại Âu Châu tại Việt Nam, Eurocham Việt Nam, tổ chức có tới 600 doanh nghiệp thành viên, ông nhận thấy mức độ quan ngại của các doanh nghiệp trước diễn biến đại dịch COVID-19 tại Việt Nam thế nào. Làn sóng thứ tư của dịch COVID-19 đã gây ra tình trạng phong tỏa kéo dài và gây gián đoạn đáng kể cho các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Tại Eurocham thì rõ ràng là niềm tin vào kinh doanh có sụt giảm tuy không mạnh lắm. Cá lợi của Việt Nam là chứng kiến được những gì xảy ra tại các nơi khác như Ấn Độ hay Indonesia, nên luôn có một khoảng thời gian đủ dài để dự đoán những gì có thể xảy ra. Mặc dù Việt Nam hiện đang đứng thứ hạng thấp trong tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 so với các nước trên thế giới, nhưng thời gian gần đây đã tăng tốc rất nhanh và cải thiện rõ rệt, đặc biệt là địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình có tốt được lên hay không phụ thuộc rất nhiều vào vaccine. BBC Chính phủ Việt Nam đang cân nhắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và hạ lãi suất ngân hàng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khắc phục tình hình. Ông đánh giá gì về các động thái này? Nếu chính phủ có thể tìm cách kích thích nền kinh tế bằng cách tác động trực tiếp vào tiêu thụ hàng hóa dịch vụ thì đó cũng là điều nên được thực hiện. Điều xảy ra là có sự gián đoạn đáng kể đối với khu vực sản xuất chế tạo, mặc dù nhiều người tôi biết thấy lạc quan trong hoạt động xuất khẩu Vấn đề của khu vực xuất khẩu lúc này là đảm bảo được hoạt động sản xuất để giao được hàng vì họ không thiếu đơn hàng. Cái mà Việt Nam có thể làm là học các bài học đã và đang được áp dụng tại các nước có thể chống Covid và rồi mở lại kinh tế. Một loạt các bài học khác có thể triển khai như dùng ít tiền mặt hơn và mua sắm thông qua thương mại điện tử và có cơ chế giao hàng thế nào để bảo vệ tài xế, người mua trước nguy cơ nhiễm và làm lây lan dịch bệnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Việt Nam vaccine là mấu chốt để cải thiện tình hình. Từ thời báo chấm đi Berlin Cộng hòa Liên bang Đức. Thu Phương kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin sau.